được thực hiện tại chùa Phúc Bì, à, thôn Đông Hạch, à, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. À, nơi đây à, thì, thì à, ở chùa là thầy thích nữ Trung Châu đã dày công để xây đắp lên một ngôi chùa khang trang tố hào, à, uy nghi đẹp như thế này các bạn nhé. Đây. Trên ờ, chiếc cây của thầy ờ, rất là xanh tốt nhỉ. Cây đạo cũng rất là xanh tốt mà có sức sống. Vâng. đây ạ trên đầu rồng còn hai bên là hai mắt rồng à, rất là phong thủy và cũng rất là à, là linh thiêng vâng. và đầu tiên thì chúng ta đến với một à, cái à, cây bưởi à, có thể nói là hai bên cánh gà của chùa bưởi <laughs> diễn bưởi <laughs> diễn vâng à, vâng thưa thầy thầy đoán cái cây này là khoảng bao nhiêu quả à, nó khoảng gần 200 quả gần 200 quả dạ. vâng ở đây đếm à, kỹ gần 200 quả vâng nó rất là sai và nó tỏa ra tán nó như một cái ô đều vâng nó rất đều quả và mã nó đẹp như này các bạn này xà rất là nặng vâng nặng xà nặng lắm nặng vâng. như đá đây. Vâng. như cái quả đây này đây các bạn này vâng. đấy nặng lắm vâng. đấy nó rất đẹp như này vâng nhưng mà vì nặng. là cây nó nhỏ mà thầy để nó sai quá nên nên là quả nó hơi hơi nhỏ một chút các bạn nặng nhỉ nặng vâng nặng lắm mà chắc lắm ạ chắc đây dưới này này đây, đây lưng cái cành này này đây này quả này thưa thầy là thầy thấy nó phân tán có đều không ạ nó phân tán rất là đều quả Ờ, nó nặng mà cái cái cái cái, cái tinh dầu nó nổi lên như này đây, vâng. đấy, à, đây, tinh dầu à, đấy, đấy vâng vâng bóc ra như cam mỏng như cam rất mỏng là như cam luôn các bạn này sắc luôn đấy à. mã đẹp này vàng óng luôn vâng. À. rất là đẹp. phân bố phân bố rất là đều nhá nhỉ vâng. phân bố rất đều trên cây đây, thấy quả đấy bây giờ sau thì ta tiếp tục sang bên, bên các bạn là tham quan các ờ, cây khác đây đây thưa các bạn hai bên ờ, hai bên ờ, cánh của chùa hai bên cánh gà của chùa hai bên cánh hay trồng uh... Ờ, hay trồng bưởi xanh như thế này các bạn này đây nhé các bạn này trồng này các bạn này lớp đống từng đống từng đống một đấy. từng đống từng à. đống một này đấy đây đúng rồi nó còn nấp trong lá nhiều lắm ạ hay chuyển sang nghệ, nghệ nhân trồng bưởi này thầy <laughs> giỏi đấy thầy giỏi lắm đây đây vâng quả quả rất vâng, đầu cây, ờ, cây này đẹp. chắc cũng phải tầm đầu khoảng trăm rưỡi thầy nhỉ vâng. đến à? trăm rưỡi hai trăm này vâng. hai trăm này nó xài lắm những vâng. cái tán ở kia nó chui nguyên cái gốc này nó đã mấy chục quả rồi đây, đấy. vâng bốn quả bốn quả đẹp quả vâng. đây ạ <laughs> đây đây đây đây đây đây bốn quả này đây cái cành này là sáu quả cái này sáu quả sáu quả này đẹp không đấy. đều rất đều và phân tán khắp phân, trên cây luôn phân tán rất đều đẹp rất đều trên cây luôn nặng các bạn vâng nặng lắm nặng như đá luôn nữa thì bẻ mà đã ngọt cái độ ngọt sắc mịn luôn vâng ạ vâng. tí là mời thầy lại cho chúng con thưởng thức ờ, dạ. cái bưởi ờ, diễn sớm này ạ vâng vâng ờ, thầy có thể ừ, chia sẻ một chút là thầy quy trình thầy bón tâm sinic tân pháp như nào vâng ạ thưa với lại các cô là à, sau khi thầy sau khi mà thầy thầy vặt thu hoạch quả rồi đấy à. thì thầy thì cho cuốc các cái gốc rễ lên à. cuốc uh, xung quanh cái tán của nó đây này à. xong bắt đầu là thầy với rắc vôi uh, một tuần sau đó thì thầy có rắc ủ phân gà với này uh, ờ, chung uh, chung đa lượng à, phân đa lượng phân đa lượng rồi cộng với lại cả phân silic vâng, sau đó là phân silic là cái loại là 5 cân đấy vâng. và cái loại 300 gram thì là thầy có bơm trên này để phân củ mầm hoa thì khi mà đầu xuân rất là nhiều hoa vâng. vâng thế là thầy cũng học cái ngọc lâm ở diễn là thầy đi với để cho bắc nha đất nhân tivi đấy vâng. thế là thầy cứ đi thụ phấn cho hoa vâng thế là giờ nó mới được nó sai như này chứ trông ơi đúng dính đúng dính <laughs> thấy không đấy coi như là năm nay mới chính thức là học học <laughs> Năm nay mới chính thức là thành công phải không thầy? Năm nay mới chính thức là đi học này. Chứ vâng. là với cái cây bưởi nó sai quả đẹp như thế này nhưng mà lá nó rất đẹp nhỉ. Vâng, dày và xanh. Lá xanh dày đẹp. Vâng. vâng. Năm nay biết là năm thứ hai biết cách chăm. Vâng. vâng. Năm ngoái là tập tẻ, năm nay thì năm, là chăm. Năm nay là tập, năm nay là có kỹ thuật cao hơn. Dạ đúng rồi. Năm nay vâng. kỹ thuật cao hơn thước nhờ cái phân silic nữa vâng. <laughs> dạ này mã đẹp chưa vâng, mã tuyệt vời luôn các bạn này các thầy bảo ở bên kia thầy bảo mã nhà con thầy minh ở dưới này bảo mã nhà con nó không đẹp như này vâng. thầy bảo thế thầy có dạ, um, cứng như đinh thầy ờ, thầy có có bọc không bảo không không có bọc không bọc mà không bọc một tí nào không bọc một tí nào mã đẹp như thế này ở các bạn này cái suốt ngày đi chùm ba chùm bốn rất nhiều vâng chùm vâng. ba chùm bốn chùm năm chùm sáu vâng. đây đây nhiều rất nhiều mà ôi nó cứ trồng đống rồi này vâng chỗ này không biết là bao nhiêu quả chỗ đấy là sáu tám quả tám quả đây. Một cây, vẫn vẫn ở cái cây này các bạn nhé vâng vẫn là vẫn ở cái cây này đấy đây nó trồng đống ở trên này còn vâng, cây quả này, trên này trồng đống quả này bé bé à, bắt, à, quả, đi quả bé vặt đi à. vặt đi Đấy, chứ không đúng. không kiểm soát hết được. Thế cứ để tạm đây để Ôi. vì à đúng rồi, vì để, để nó... cho đỡ không nó gãy. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Giờ nó đang à, bị đỡ. Nó gồng kênh nên nó, chống, nhau. chống nấm. Nó chống nấm, chống nấm. Chứ bỏ ra là gãy. Đúng rồi. Đấy, đây các bạn này. <laughs> cái chùm này giữ này nó trồng đống quả này thấy chưa rồi thì cứ rất là nặng nặng như đá các bạn này chắc như đây, đá luôn trống đây vâng đây bao nhiêu cây trống, bao nhiêu cây trống mới đủ, đủ này <laughs> vâng thưa thầy ờ, ngày xưa mà chưa có phân silic thì vườn của bưởi của thầy như nào ạ có được như này không ạ không nó ra được có vài chục quả xong rồi là nó cứ bồm bộp với toàn vỏ vâng đây <laughs> là không biết cách chăm vâng thế là cứ cứ cứ rắc đạm cho nó ăn chứ không biết là cho kali hoặc là NPK hay là cho phân silic nhưng vâng. mà chính thức năm nay với là trăm phân silic vâng đây thầy ngồi đứng đây con mẫu mã đẹp không vâng đây thầy ngồi đứng đây ạ vâng thế Xong, đây, đây, này, đây này đây đây, đấy, đấy. đẹp chưa vâng đấy. thầy thầy đu đưa hộ con một ờ, cái cành xem là nó cái tỷ lệ dai cuống như nào nhé vâng đấy dài lắm vâng, là ra cuống vâng. thì đây, đây cái cành này nó rất là nhiều quả mà nó vẫn thầy cứ đu đưa mạnh lên ạ vâng. À. vâng thoải mái vâng đấy, đấy. Đấy má. Vâng. 15 như cây này dùng phân thường thì được bao nhiêu quả đấy? Nó cho mấy chục quả thôi nhưng à. mà quả to quả bé. Vâng. Xong rồi là nó nó nó cứ bộp bộp đi. Năm vâng. ngoái là năm ngoái bắt đầu với cái trăm thì là trăm này nó bộp bộp ấy. Nó cái ruột nó không được bao nhiêu cả nhưng năm nay là mình chăm quả nó bé nhưng mà cái cái cái vỏ mỏng. Vâng. Vâng. Hôm qua Còn nó vừa chứ không phải bé nó thẻ bộ thử là cái muối rất to và đều vâng cái à, cái cái muối của nó nó giống như là kiểu mật ong à vâng tức là mình bóc Trong... ra là nó cứ dính mật ở tay phải không tay không nó nó cái màu à, cái màu cái nước của cái trong cái muối tép ấy vâng nó như là cái màu mật ong ấy. vâng ăn ngọt lắm tuyệt vâng. vời tí nữa thì thầy bổ cho chúng con xin một quả để dạ, dạ, dạ xem là dạ, vâng. cái vâng Đó, đi. đi mình có thể chuyển sang cây khác ạ đây các bạn này đây nó sai kinh khủng luôn cây này là chắc nó phải độ khoảng 200 quả thầy ạ <laughs> đây các bạn này sai khủng khiếp luôn các bạn này đấy <laughs> vâng vâng khi nào màu quả những cái này nó đỏ đây các bạn này trông chỉ thấy một màu vàng không ấy bây giờ là màu vàng. Bây giờ nó màu vàng không nhiều quả lắm. Ôi trồng tuyệt vời. À, vâng thưa thầy, thầy có thể nói cho chúng con biết rõ hơn là à, đối với những cây bưởi mà à, năm tuổi như này, sáu bảy năm tuổi như này thì à, cái quy trình bón phân xinic à, là mấy một gốc ạ và bón NPK khoảng bao nhiêu ạ? À, thầy à, các cây phân xinic này à, là NVK này thầy cho bao nhiêu? Thầy cho cũng 1 kg và thầy còn cho là 5 kg ngô một gốc. À. Vâng. Vâng. Ngoài ra thì còn có Thế mời à, thầy à, dẫn à, chúng con đi thăm một số cây nữa ạ. Cây bưởi nữa ở ngay đằng sau chùa đây hả? Thưa các bạn. Thì cây này cũng phải khoảng 200 200 quả này các bạn nhé. Đây. Ờ, sâu trong này này các bạn ừ, đây. đây các bạn đây này mã vàng ống này ống như tơ luôn mã vàng ống như tơ luôn đấy thế thì quả chắc này cũng thông báo cho tin buồn thì nếu mà có thì chỉ trồng chắc. hoa hồng đi thôi rất là chắc bởi vì đây đấy đây đây các bạn này đây đây đây đây đây, đây. đây mẫu lắm các bạn ơi này trùng ba đẹp xinh không các bạn này đẹp không vàng óng như là nghệ màu nghệ còn không tươi bằng này nhé ừ. các bạn nhé để có lấy hồng ly lên đây để cho thôi. Bây giờ mình nằm sai chữ <laughs> chữ cành gần xít đất nhỉ. Gần xít đất này. Đây các bạn. Tháng 3 các cháu nghỉ hạ học rồi bắt đầu với ừ. Bây giờ mình làm một động tác rung và cho các bạn thấy nhá. Đây. Rung thoải mái, rung thoải mái nhá các bạn nhá. Rung à? thoải mái, rung thoải mái, không rụng. Đấy, không rụng nhé. Đây, để chiếu vào. Đây thưa các bạn Bởi nó rất sai là xếp thành từng đống từng khu một Từ dưới lên trên Đây thưa các bạn, ở trên phía trên này Phía trên này, toàn chùm 3 chùm 4 này cây này thầy thưa thầy là cây này là quả nhiều hơn lá chả thấy lá đâu cả mấy đâu mà gì thấy quả đâu quả nhiều hơn lá vâng. cây này nó cũng phải được hơn 200 quả đấy các bạn đấy thưa các bạn là từ trên xuống dưới vâng. đây tôi quay thì phía trên này ờ. từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có quả mà chỗ nào nhiều đấy ờ. từ trên đỉnh xuống tận dưới. cái ờ, quả bưởi trên cây này khi mà mỗi năm nó chỉ có mấy chục quả thôi và, và quả nó buộc rồi nó mã nó nó nó nó, nó cứ rám nó không có đẹp và vâng. nên là năm nay là thầy đi bơm cái phân ổ bầm hoa thế rồi chăm cái phân silic rồi ừ, bơm cả lần thứ hai nữa cho vâng. nữa thì là nói chung là rất là sáng quả sáng má nó vâng. đều và vâng. Tức là thầy đã dùng cái túi silic loại 300 g. Vâng, để thầy phun à, cho phải bơm hai lần phải bơm được hai lần dạ. thì ờ, thì ờ, thấy là cái mã của nó đẹp đây các bạn này vàng nghệ cũng không vàng đẹp như này nhé các bạn nhé vàng óng luôn đấy vàng óng luôn thơm lắm bạn nào chín thơm lắm thì này. là nó vàng vâng. đẹp đúng rồi còn quả là mà đây bắt đầu giờ nó đang ờ, đang sang chuyển màu đang chuyển vâng màu đấy vàng đang chuyển màu đấy rất là đẹp vâng. thế và thầy thấy là cái tình hình ruồi đục quả mới bị sâu bệnh ở đây thế nào không năm nay là thì nó như nào năm nay dùng thứ nhất là dùng phân silic cái thứ hai nữa thì cũng uh, dùng thêm cái uh, cái cái cái con uh, cái cái thuốc bảo vệ thực vật này con vẹt xanh ấy à. là nó cũng có từ được 2 đến 3 tháng vâng à. thì nó nó nó không bị ruồi đục quả à, vâng à, à, à. mã rất là đẹp vâng mã rất là đẹp vâng. Ê, ừ, các thầy ở dưới kia bảo là ừ, nhà con không được đẹp như này đâu <laughs> vâng vâng. vâng đấy đẹp quá các bạn ạ. Vâng. vâng. Các bạn là ngay dưới dưới dưới gần dưới mặt đất mà mã nó bóng mịn thế này mà. Mịn như tơ luôn này thầy này. này. Ừ bóng bệnh như tơ đẹp vô cùng luôn đất vâng đấy. đấy. cái này nếu mà không trống thì là ngồi dưới ngồi dưới đất đây trống vâng, đây trống hết đây, trống hết lên đây vâng, vâng đẹp quá đấy. đấy toàn quả là quả các bạn ạ lá <laughs> thì ít mà quả thì nhiều <laughs> đây các bạn đấy quay xung quanh à, từ trên dưới tuyệt vời các bạn ạ đấy đây nhá cây chỗ nào, nào cũng đẹp cây nào cũng đẹp của các thầy các thầy suốt ngày đi chăm phong cây vâng. ra ngắm cây thả hồn vào cây vâng. cho nên là nó cảm nhận được cái tình thương của mình vâng. đối với các bạn ấy vâng. đúng rồi chỉ lướt ngang qua cái là thầy đã biết là cây bệnh như thế nào thế ạ à? nó hay vậy thế ạ à? thầy chỉ lướt ngang qua cái bởi vì thầy chăm đấy vâng thầy chăm, cây như con vâng <laughs> thầy ờ, truyền những cái cảm hứng và cũng như là những cái năng ờ, lượng về, về về về nông nghiệp nữa thì thầy còn truyền nước ngoài cây nữa vâng quay từ rộng bên từ bên ngoài à, cô tân này dạ ba dạ, sờ nó nặng này vâng nặng như đá luôn đây bạn này có cái nặng này bạn này nặng lắm trời ơi nặng vô cùng luôn các bạn này nặng dạ. mà đeo đây <laughs> con thì mong muốn là về cái cây này chơi tết để ở dưới phòng dưới này thầy đi ngang qua thầy cái sờ ok các bạn sờ cái đi lên sờ cái <laughs> <laughs> vườn bưởi của thầy đấy vàng vâng. ống vàng ống luôn đấy các bạn này dạ. đây đây các bạn đây vàng ống luôn ống như tơ luôn này đấy, đấy còn hơn chị... cả nghệ các bạn nhé nghệ vâng, cũng không không nó cũng nghệ cũng không đẹp bằng nhé đấy đây vàng ống luôn đây, tuyệt vời à, bóng, bóng vàng cái bạn là bạn chín trước thì nó nó, nó ống vàng vâng đúng rồi đấy và cái này là cái à, bưởi à, diễn xịn đấy các bạn ạ Dán dạ, dạ, xin dạ. luôn đấy cô. Vâng, thầy lấy trên ờ, đất dẫn về đấy. À thế ạ. Ừ. Vâng. vâng. Đây những cái quả dưới đây. Đấy, thầy trông này, nhảy. Vâng. Vàng ươm hết. Vâng, vàng ươm. Vâng. <laughs> Ngay tuyệt ngay vời cây hoa đấy, ngay cây hoa chưa chiếu cho ngay cây hoa đấy. Vâng, ngay cạnh cây hoa đây các bạn. Ngay cạnh cây 10 ờ, giờ đây. Cây 10 giờ. Đấy, đẹp quá. Ngồi ngay trên mặt đất. Vâng, cho nên là vào chùa thầy con thấy ờ, người nó khỏe mà thấy cảm thấy vui lắm thầy. Thôi đi sang bên đây, sang vâng. bên cây bên này. À, vâng, để tí nữa mình nhận xét về cái lá đây nhé. Đây, cái lá của nó đây các bạn này khi mà trên cây nó đeo hàng mấy trăm quả như này nhưng cái lá của nó cực đẹp này lá nó rất xanh và dày rất xanh và dày Đấy. và hai mặt lá đều như nhau này đây các bạn này đây như hai mặt lá đều như nhau không có một tí vết gì không có một tí sâu bệnh nào các bạn nhé đấy rồi rất tuyệt vời quả sai lá đẹp cây khỏe và tình hình sâu bệnh giảm rất tuyệt vời tháng 6 tháng 7 năm tới thì bắt đầu mới cho do này vào. À cho do đây ạ. Vâng. Do này giờ phải cất đi chứ không để được, không vâng. ăn nữa. Vâng vâng. Hôm nay nó đây. Rồi. Thưa các bạn. Đây. Cây này bưởi vẫn còn xanh nhỉ? Cây này hả? Vâng. Cái này là nó nó ra trước nhưng mà nó bị nó cũng xanh. Đây. Nó cũng xanh nhưng mà nắm năm quả là nó bị rám khi mà cái bạn này là nó ra trước thì là à. thầy thầy thầy bận à, nhà có lễ đàn vâng thế là không phát hiện ra được là nó bị à, bị bị gì nhỉ bị nhện đỏ à. vâng bị nhện đỏ thì khi mà phát hiện ra được thì gọi lên trên trên trên à, tuyên quang thì là ngọc lâm đó, nhưng mà nói, vẫn sai và đẹp mà thầy nhện đỏ vâng, vâng. À. sai quá vâng sai và đẹp quá nặng như đá luôn đây các bạn này đấy. Mỗi tội là muốn tội là nó cái mã cái này là nó do bị đấy nhưng mà không sao ạ. Đến chín thì khác nó khác là vàng à, đẹp mà. Vâng, vâng, vâng. thầy ờ, cho bổ cho chúng con xin một quả bưởi ạ. Đây, vặt đi. Quả nào Đây, đây, đây, từ từ con này. Vặt quả này, vặt quả này nhá. Đậu. đây đây vặt, vặt ờ, quả. Quả nào già thì vặt ạ. Đây. nói chung là nó đều có nắm. Đây, đây, cái đây cô với quả này. Ở đấy á? Ừ, cũng được. Ừ, ở đấy. Tôi để con vào con học. Ừ, con học đi. À, đây các bạn nhé. Để xin thêm một quả bưởi để đây. Bạn cũng khó đây tay này nó dai cuống này. <laughs> Đấy, đấy. Bẻ mãi mới được nhé. Đây, ui, nặng như đá này. Nặng như đá luôn. Đấy, các bạn này. món tội là cái cái màu màu sắc thì không được thôi chứ còn là vâng. nặng nặng. Vâng. Đúng rồi. Xong rồi ăn ngọt. Chắc tất cả các cây có cái cây này nó bị thế thôi. Vâng, cây này là ra đầu tiên bác ạ. Vâng. Ra đầu tiên thì là thầy năm nay thầy nhà thầy có khóa đàn là lễ thế là cứ bận đàn lễ là cũng không có ngàng gì đến gì nè vâng. đi xích ra ngoài này cứ không ngồi đấy sợ có con rệp ấy à đấy ngồi tới đây ngồi hòa cái nắp đấy không lái xe được vâng. <laughs> xích ra đây nó xích xích ra ngoài này đi đấy, vâng, đấy. các bạn vâng. sau đây tôi bổ vâng. quả bưởi cho các bạn à, vâng. xem nhá Nguyễn ơi vào đây Vâng, với những à, cây như thế này thì nó sai cái cây này chắc nó phải khoảng 300 quả thôi Đi đây. Thì uh, thôi, thôi, thôi. dạ. Không gọi không tôi. với những cây mà nó ờ, sai cái cây này nó phải khoảng ờ, có khi phải tới gần 300 quả thầy ạ thì tới đây thầy có phải tăng silic lên không ạ nó ở <laughs> à, đấy ở à, đấy ở chỗ này vâng. sau là sang năm thầy à, bón phân cái này như tinh dầu rất nhiều đấy vâng vâng dầu nhớ khi mà mình cho vào là dầu ra là thơm túi phân túi phân túi phân hết cái này thầy các bạn này xài lắm cho sang bên này đây là chỗ trên cái um, cây này nó chưa tông là diễn diễn được vợ dạ tại thấy mua ở nông lâm đây chứ còn những cái cây kia mới là thấy mua ở trên hà nội kia mới là diễn xịn phải không diễn xịn vâng còn cái diễn cây cây này là mình lúc bây giờ mình chưa biết thì mình mua ở trên nông lâm ấy vâng nó à, nó mua ở trên nông lâm à, bắc giang đấy hả không ngay đây này ngay ở an thọ à, ngay ở chỗ cầu nguyệt đây này được cái này là nó quả nó vẫn chưa cái diễn này nó nhỏ hơn à, quả này nó hơi to cái này là vâng. do cái cây của thầy là nhiều năm là là, là, là nó không ra nhiều quả rồi vâng. năm nay ra nhiều quả nhưng mà vì thế nó vẫn to nhưng mà sang năm cây quả nó sẽ vừa phải thôi năm ngoái nó cũng ra trăm mấy quả đấy mà vâng. trăm rưỡi gần hai trăm năm thì sau à? phục vâng. hồi xong nó mới đỡ vâng. năm ngoái cũng ra trăm mấy hai trăm quả đấy vâng. thế xong cứ tưởng năm nay là ít thì quả ra đây chị Nguyên năm năm nay anh tưởng ra ít quả dạ. chứ vâng, không nghĩ dính nó lại ra nhiều thế này đây vâng, các bạn này muối ở đây giờ tôi bửa ra cho các bạn thôi nhá đâu giờ xoay ra đây so với quả ban đầu xem so với quả những quả này đi xem có vào đây đây, đây. thì các bạn là so với quả này ấy, là cái cùi của nó đây những cái quả đều nhau đây Này. đấy to gần bằng cái quả ban đầu các bạn nhé để dích cho một tí thế này đây đây đây đây, đây đây to gần bằng quả ban đầu có nghĩa là cái vỏ của nó rất mỏng đấy bạn thanh nguyên này vâng. sau đây bổ ra nhá bạn đây ăn thử bạn đây ăn thử luôn chị, <laughs> hôm qua ngọt vâng. ngồi bên đây này hôm qua ngọt thầy có dám ăn thầy ăn các muối thế à? à không trăm ra không đẹp ngọt thì chung cái vâng. màu của nó trăm trăm không ngọt thì không thích mà trong ngọt thì không ăn được thầy lại không dám ăn nhiều đúng không ạ dạ. không thì thầy cứ thầy không dám ăn ngọt thầy ăn sau 2 tiếng sau ăn cơm 2 tiếng thì thầy ăn thoải mái mà thầy sợ tiểu đường vâng đúng rồi nó ngọt vâng à, chăm không chăm ngọt mà không ngọt thì ờ, mình uh, dâng lên cúng Phật thì mình cảm thấy nó chưa được mãn nguyện thầy nhỉ vâng nhưng mà chăm ngọt thì mình lại... mua gì được Phật vâng chăm không ngọt thì không thích đây bác vâng. để gọi ở trong kia vâng. chăm không đây ngọt thì không thích đây thì các bạn này cái màu này đã như kiểu màu mật này này chuyển màu rồi đây như vâng. mật ong đây này đang, đang nó phải một đây. tháng nữa cơ thì à. nó mới được bẻ cái bẻ này là hơi sớm vâng đấy mình, mình hơi sớm cu này nữa mời vâng. chị dạ vâng mời các chị à, vâng. ăn bưởi vâng vâng vâng đưa dạ, dạ, mời chị ra đây ra đây phong à ra đây mời chị đây ra đây ăn thử xem nào đây thử xem nào các bác ờ, ăn dạ thầy với thầy với các bác ăn xong thì cho em xin cảm nhận nhé vâng cái muối nó rất là đều Đấy, múi nó nó nó dày muối, Ô, ăn thử vâng con xin ạ con vâng. tôm đây các bạn chê, chê, trông nó bóng này. Vâng. nó đã vàng cái tôm nó vàng nhưng mà ong này rồi đấy mà mà nó còn phải tháng nữa mới bé vâng còn tháng nữa mà cái tôm của nó nó mọng nước vâng. anh chị đưa cho thầy đi dạ vâng. dạ, vâng. thầy hết rồi bác ăn đi vâng Cảm ơn. Vâng mời thầy với mời các bác ạ. À. Dạ, vâng, em tiếp đi ạ. Mời thầy. Vâng. Đây. Cái muối nó dạ dày. Vâng, này các vị xem nè. Năm nay nó phân bổ cái muối này rất là đều. Vâng. Mỗi năm mà không biết thì xong rồi là cứ cứ cứ méo gì cũng dạ cứ để. Vâng. vâng. Thế năm nay là chăm cái phân silic dạ, cho nên là nó nó đẩy nó tròn tròn và là nó không bị lệch tâm nó không bị lệch tâm dạ nó không bị vâng. lệch tâm đúng rồi thế là cũng hay ờ, xem các kênh của uh, cô Thanh Tân phân bón Silic vâng cô chia sẻ rồi của Đức Nhân TV chia sẻ rồi kênh của Ngọc Lâm biểu diễn ừ, chia sẻ cho nên là thầy Châu chịu nghiên cứu <laughs> kiểu vâng. học hỏi các vị xem rất là đều rất đều đây là lửa quả thôi mà xẻ ra như một quả luôn đấy có lửa quả đấy quả xảy ra vâng à, mọi năm mà chưa có xin Sinic ờ, Tân Phát thì thầy thấy là cái bưởi của thầy có được ngọt như này không ạ không Vâng. <laughs> nó, nó nó he đắng là một cái thứ à, hai nữa là nó bị ờ, năm ngoái là nó bị khô đầu tôm vâng ừ, mười nó bị gạo thành nó bị gạo đấy vâng. khô vâng. khô rồi gạo vâng thế như năm nay là ăn thấy ngon nhỉ vâng mà thật đấy. vâng vâng mỗi làm thế mà vâng các bác cho em em xin một cái cảm nhận ạ ăn ngon lắm cô ạ à, Vâng ăn bưởi năm nay thầy thầy bón <laughs> vâng, phân bón bón bón phân silic nên là, là bưởi rất là ngọt muối là to à? muối to mà vâng. dày muối vâng, vâng. tôm, tôm giòn tôm các giòn. bác à, ở đây à. làm với chùa ấy là cũng nhiều năm rồi đúng không à. những năm trước mà chưa dùng cái silic này cho với vào đây chăm sóc thì bác cảm nhận được trước cái quả trước với quả bây giờ là thế nào quả bây giờ nó ờ, to à đẹp và à. mà nó ngọt ngọt, ngọt. chất lượng nó ngọt sai vô kể luôn <laughs> Năm nay mai bắt đầu mai 19 về các nàng tiên bắt đầu tranh nhau vào đây để đi quay. đi đi, đi, quay. Quay. À vâng đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. À, mai đấy. mai các nơi người ta về đây. À thế à? mai, mai có cái nước qua tu ở đây. Dạ vâng. Vâng. Mai các nàng tiên mới về về về đây với là với tác nghiệp. Vâng. Hay quá. Đấy. Rồi. Tuyệt vời đấy. Ra được đây các bạn này cây gỗ nó đẹp như này mà quả sai núp liễu luôn sai chi chít luôn đây là mình chỉ quay ờ, phía dưới gốc thôi các bạn nhé quay phía dưới gốc thôi Đúng. Ừ. đẹp hơn kim quan. Màu mã còn đẹp hơn đấy. Cây nhá, lá khỏe nhá. Vâng. Mà, ờ, quả to nhiều. Vâng. À, vâng thưa bác là bác là người mà chăm sóc ờ, vườn bởi của thầy ở đây thì bác nhận xét là khi mà trên cây nó đeo mấy trăm quả như này thì cây lá của nó thế nào? cây lá này nó xanh. Bác xuống đi. Vâng, cái, cái lá này nó xanh mà nó mỡ này. Vâng. Nó xanh nó mỡ hơn mỗi năm thì chưa trăm cái phân silic đấy Nên vâng. năm nay chăm cái lá nó mỡ nó to nó dày này đây các bạn này vâng, lá đẹp này lá nó dày nó xanh này đấy. trên cây đeo mấy trăm quả mà lá tuyệt vời này vâng. và đây hai mặt lá này rất không vâng. có một tí sâu bệnh nào một tí sâu bệnh có một tí rán này vâng và ở ờ, đây đã giảm được mấy lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Vâng, hãy phải được bơm phải được mấy lần. Giảm được mấy lần ạ? năm sáu lần. 5 lần. Vâng. vâng. Thế thì ít khi phải bơm lắm nhỉ? Vâng. vâng. Thế mà bây giờ mình ra thăm vườn dừa của thầy một tí đây. Vâng, xin mời ạ. Thầy ơi, con mời thầy ra một giờ tí ạ. để có những vườn bưởi quả sai mã đẹp vàng óng như tơ và chất lượng bưởi ngon tuyệt hảo thì mời các bạn hãy uh, ứng dụng cái phân bón Silic Tân Phát để uh, giúp cho uh, cây sinh trưởng phát triển tốt quả sai lá đẹp và ờ, ừ, sau khi thu hoạch xong thì cây vẫn xanh tốt tức là cây không bị già cây vẫn bền cây các bạn nhé và hạn chế được phân quát silic bắc giang vâng các chị ờ, có thể cho chúng em xin một cái cảm nhận là khi mà dùng cái phân silic tân phát thì uh, ờ, bưởi ở đây uh, như nào ạ vâng rất vâng. là vâng. dạ chín thì các bạn cắt. bé mà nặng bé mà nặng như đá luôn chắc như đá luôn và mà ngóng như tơ nhìn đúng rồi quả mã rất là đẹp mã rất là đẹp và đây là ba có khoác tu thấy mới cắt thì thắp hương ấy. vâng thầy cắt này con hơi tiếc ạ à. tại vì nó đẹp quá cây này con muốn là để trưng bày vào dịp tết mà cắt này mấy cái cắt tỉa thôi vâng ừ. thì chìa khóa của cô hả chìa khóa của đấy vâng. cây này bỏ quá nãy sao chai chìa khóa đây là của thầy này này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 người nông dân đấy là ước nguyện của công ty và cuối cùng thì xin chào bà con kính chúc bà con có những vụ bưởi vụ à, tên quả bội thu xin chào và hẹn